Hello, xin chào tất cả mọi người Hôm nay Văn muốn chia sẻ với các à, với các anh chị và các bạn những người chơi xe đạp và khi chúng ta khi chúng ta nối cổ xe hoặc là tại sao chúng ta phải nối ống cổ xe và khi nào chúng ta phải hàng ống ống tiếp phục xe thì về ống tiếp đó các bạn nếu mà thường thường những xe bình thường chúng ta đi đường trường á, thường thường thì chúng ta nối như tôi đã làm video clip tôi đã hướng dẫn các bạn là nối cổ xe đúng không thì nối cổ xe đó thì nó đơn giản thôi còn à, những dòng xe mà thường thường là Pro MTB hoặc là Touring đường dài người ta đi Pro tới à, xe MTB đó vào rừng nhiều quá đó các bạn và thường đó những xe đó phục đó rất, rất là đắt tiền khi người ta người ta bỏ cái phục ta thay cái phục mới thì rất là uổng tiền khi người ta thấy nối mà nối mà bằng ống cổ này á thì không được không chắc ta ốc lót nhiều quá nhảy lỗ nhiều các bạn nó nguy hiểm nha ra phải hàng nối nối ống phục một cách hàng rồi một ờ, còn một dòng nữa là dòng đi đường dài những anh mà đi phượt đường dài đó thì có thể là đi tháng năm 10 ngày hoặc là nói chung là cổng hành lý đi xa đều dốc thường xuyên và những loại là sườn thép đó các bạn thì không nên nói con cổ nữa cũng rất nguy hiểm thì tốt nhất những hai dòng xe đó thì chúng ta nên hàng hàng thì khách hàng hôm nay Vân sẽ chia sẻ các bạn nó không đơn giản như chúng ta nghĩ chúng ta nói cổ cái điều quan trọng nhất là tâm phải ngay và có sơ mi trong phục nó mới cứng nếu không có là không cứng như các bạn không có sơ mi trong là không thể nào đựng thường thì à, những dòng à, những cái phục mà xe chúng ta đi city hoặc chúng ta chạy đường trường và cũng à, địa hình mà chúng ta off road ít đó các bạn thì à, chúng ta dùng ống nối cổ đi đường làng hoặc là chúng ta chạy thành phố kia nào đó thì những xe đó chúng ta dùng ống cổ nói ống cổ và như tôi đã làm cái video clip rồi đó các bạn thấy đó nói ống cổ còn đây là tôi nói những tại sao mình hàng hàng là đối với những dòng xe nhà MTB Pro là những xe mà các bạn gắn những dòng uh, bộ rút SRAM ST đều rê nói chung những cái cái dầu dĩa mà có ba mấy răng đó rồi dĩa một dĩa ba mấy răng mở clip xe clip lớn để các bạn đi rừng á phục nhúng á rồi em thấy á thì chúng ta không nên dùng những à, chúng à, không nên dùng những ống nói cổ nó không tốt tại vì nó chúng ta nhẹ lỗ các bạn lỗ hang rồi da độc rồi thì các bạn không nó cái độ an toàn không không cao giờ các bạn biết không khi cái ống cổ nó có hai chén cổ chịu như đây à chúng ta khóa trên thì dưới là cái bánh nè à cái độ dài của cái à, cây phục này các bạn cái độ nhún thì các bạn biết không nó tương tự chúng ta chúng ta cầm cây sà beng nè nó quay bánh ngược lên chúng ta giống như chúng ta cầm cây sà beng chúng ta bẫy vậy nè cái độ cái khúc bánh nè nó dài nè như này nè nó, à, nó cái, cái lực nó dài và đặc biệt thành ra không có sự an toàn cái sự an toàn nó không cao độ an toàn nó không cao để khi chúng ta nói cổ thì lý do đây là chúng ta phải nói cổ rồi những à, đây là mình nói dễ mình nói về Ford à, MTB ha rồi bây giờ nói những dòng xe touring touring là các bạn thấy những anh tây đó thường thường chúng ta thấy những anh tây và ngày nay ở Việt Nam chúng ta cũng rất là nhiều anh đi thì à, sườn uh, đa số là sườn thép và sườn touring thép thì ở sau hai túi ở trước hai túi có khi các bạn nói chung là tải đồ cũng khá nhiều đó tải đồ khá nhiều lắm thì các bạn biết không đổ đèo rất nguy hiểm mà đổ đèo thì chúng ta đổ đèo lỡ hố có những cái lỗ mà chúng ta thắng thắng không kịp à, nhảy lỗ rất nguy hiểm và đi những đường à, tương tưng các bạn những cái đường đó nó phá nó phá đồ công liền rồi nó nói chung là nó nó đau xe lắm thì à, những cái phục turin thường thường là những phục turin nó cao cao thì các bạn à, nó rất là dài ít ai cắt, cắt ngắn lắm có những người thấp người ta cũng cắt mà lỡ cắt rồi thì chúng ta không nên nói chúng ta hàng chứ không nói rất nguy hiểm thì nói các bạn biết á thì đa số là các bạn đã cắt rồi á, thì à, có nhiều nhiều người nhiều cái ống phục này, nó đi quăng đi thì à, nói cái đoạn dài quá đó dài quá chúng ta kiếm không có đúng không giả sử như những sườn những phục sắt MTB này nè mà giờ cắt thường thường cái cái à, ti cái, cái à, tiếp phục á, nó 26 26 cm thì nếu mà ráp những xe bình bình thường là size à, của người Việt chúng ta là 17 15 17 17 hoặc là 19 18 19 thì chúng ta cắt 26 chúng ta cắt 19 18 15 16 là không có rồi quá ngắn rồi các bạn đúng không 18 thường là 18 khi 19 20 thì dư ra đâu có nhiều đâu các bạn như là không còn cái cả, thực ra chúng ta không thể nào mà dùng ống đó lại nấu bên kia nó sẽ thiếu thì tốt nhất khi những turin này làm chúng ta nói càng cao cao tốt chứ không có gì cả thì à, khi chúng ta là tự tiện đó chúng ta hàng nguyên khúc luôn tìm nguyên khúc này luôn đây là những hình minh họa mà Vân muốn à, cho các bạn thấy rõ hơn tại vì à, những à, anh mà trẻ trẻ đó tuổi tin rồi đó thì à, thường thường họ không hiểu sâu về cái này nên tôi à, muốn chia sẻ cho nó kỹ lưỡng hơn để cho các bạn các anh chị và các bạn à, chúng ta cùng xem thì các bạn biết là những cái phục những cái phục mà đắt tiền ví dụ như rock shop vì ba fox rock shop revolution rồi à, sinh tour ubicon emission trở lên thì những à, lỗ đó là cái phụ nó bằng nhân phục bằng nhân bằng nhân nha các bạn nhưng mà giờ mình nói chỉ cái phần ống tiếp thôi ống tiếp phục thôi ok thì nếu lỡ chúng ta cắt ngắn cắt ngắn mà phục bằng nhôm thì chúng ta làm sao nhôm á nó rất là khó hàng nha các bạn không phải dễ hàng nó là hàng the rồi à, mấy cốt nhôm nó khác á nhiều cái à, rồi à, khi hàng là hàng vỏ đá mà hàng vỏ đá thì cái gió đó cái à, cái lửa đó khi nó đủ hoặc không đủ nói chung là nó rất nguy hiểm thành ra nhưng chúng ta không nên hàng những cái gì đó chứ thuộc à, là chúng ta không nên hàng và nó có độ dinh nha khi nó khô là nó khi nó hàng xong nó nguội các bạn nó có độ dinh nó bị lệch đó. nó không còn như lúc ban đầu thì rất nguy hiểm thì để phục phục nhân thì đa số thì à, chúng ta khi chúng ta khi phục nhân của chúng ta mà bị cắt ngắn á, hoặc chúng ta muốn nói cao lên hoặc là các bạn vô tình cắt ngắn thì các bạn muốn ờ, nói thì chúng ta không thể nào lấy ông nhôm này chúng ta nói được ông nhôm đã cắt rồi nè chúng ta không thể nói được nó không có chắc các bạn mặc dù các bạn đóng sơ mi giống như thế này đi làm sơ mi nhỏ sơ mi đây ém vào trong bên hai đầu đầu dưới phục và đầu ống nói thì cũng không cứng không cứng thì à, tốt nhất thì à, chúng ta nên lợi tiện đến tiệm tiện á nhờ như anh thở tiện cái sơ mi nguyên cái ống dài các bạn đây ống nhôm đặt nha đặt chưa cứng thì nhôm thì nó đặt nguyên ống nhôm thì à, cái đường kính nó bằng là cái à, tiếp phục rồi nhưng mà cái ống sơ mi cái ống âm này các bạn cái khúc khúc này nè âm giờ trong sườn này nè âm xin lỗi âm giờ trong cái à, cái tiếp phục có cái ống phục ống tiếp của phục mình cần nói là thì ít nhất là phải 4 cm và mình nói cho họ biết là đây là cái phục xe đạp để họ làm cái dung sai cho nó dài chút xíu để chi vô cho bóp nó cứng các bạn là rất an toàn là không cần hàng nha các bạn còn trên đỉnh nữa nè chúng ta thảo tiện sẽ khoan một cái lỗ và chúng ta nói là cái con ốc à, lục giác năm ly đó để khóa bông cổ đó, thì họ sẽ khoan thẳng xuống đây và tero rằng vậy là các bạn xài xong đem gì xài không có lo gì cả thì à, đối với những phục mắc tiền thì chúng ta nên làm tại vì cái thí dụ cái vụ này 3 triệu 4 triệu 5 triệu khi khi mười mấy triệu mà giờ lỡ ngắn mà các bạn thí dụ các bạn 26 à, 26 phân đi mà giờ ông tiếc là 26 phân các bạn lỡ cắt 18 mà giờ của cắt 17 đi mà giờ thiếu phân hai phân thì làm sao chúng ta nấu cao lên chúng ta ăn lại thì thôi không có gì cả còn nhưng mà trước khi những cái phục nhôm này các bạn thì nhôm thì nó đắt tiền đắt như sắt và trước khi à, khoan xin lỗi trước khi à, đem cái phục đi à, nói cột thì chúng ta phải suy nghĩ xem cái phục chúng ta mất tiền hay rẻ tiền có những phục như của Đài Loan hoặc của Trung Quốc mà phục nhái đấy các bạn có 1 triệu phục hơi luôn có một triệu mấy cây thôi hai triệu hai triệu cây thì các bạn suy nghĩ coi cái phục đó xài có lâu hay không mà các bạn giờ mà đi đóng nhôm này nọ nhôm là đã nhôm là đã đắt tiền thượng sắt rồi mà công làm nữa thì cũng mấy trăm ngàn thì giờ nếu mà cây phục mình rẻ tiền quá mà mình đóng như thế này xài có được lâu không phí đúng không thì phải cân nhắc phục đắt tiền là phải làm rồi bỏ thì nó ổn còn phục rẻ tiền mình phải cân nhắc như các bạn về à, cái MTB mình nói về phục MTB mà phục MTB tiếp tiếp phục bằng sắt nha các bạn ví dụ những dòng bằng sắt á không phải là những nào dòng sắt là là nó, là, nó, nó đầu dởm đâu đầu tệ đâu ví dụ những phục rốt sóc mà Recon đó các bạn Recon đó thì nó cũng ờ, là khá đúng không thì uh, SC 32 33 uh, 30 đầu cũng vàng cũng khá thấy không cái phục cái tiếp này là còn sắt thì uh, nếu mà lỡ ngắn chúng ta cắt ngắn hoặc là chúng ta mua xe về mà nó ngắn quá và chúng ta muốn hàng thì à, đối với sắt này á thì hàng thì à, những ống à, những cái tiệm đó các bạn người ta cắt ống sắt ra nè cắt ống tiếp ra ta bỏ nhiều lắm mình có thể tận dụng mình lợi những tiệm đó mình hỏi mấy anh thợ người ta cho chứ không có bán đâu thì những ống này nè nó dư ra nè cắt mình lấy thì hàng cái này là tiết kiệm rẻ tiền thì người ta cho ống này các bạn đem về thợ tiện thì tất nấu cho thật tiện sẽ tiện cho một cái sơ mi một cái sơ mi các bạn nhỏ thế nè ngắn như nè ít nhất phải à, tôi thấy có nhiều người làm ba tôi nghĩ làm bốn tốt nhất bốn tiện cái sơ mi cái khúc, khúc nhỏ như nè sơ mi âm nè 4 cm thì người ta ép 2 cm về đầu trên 2 cm về đầu dưới như thế này nè các bạn đó. thì phải có sơ mi tôi nghĩ là bắt buộc phải phải có sơ mi mới được không có sơ mi có sơ mi thứ nhất là nó chắc thứ hai nữa là khi chúng ta tiện sơ mi có sơ mi vô thì nó lấy được cái tâm cái phục nó sẽ ngay nó không có bị đâm nha các bạn tôi thí dụ nha thí dụ như cái ống ờ, phục này bây giờ tôi cắt xéo giống như ống mì vậy, rồi bây giờ tôi đem ra thợ tiện tôi tiện cái sơ mi âm thế này nè thì lên khuôn tiện chắc là phải ờ, phải ờ, vuông góc đâu có ẹo để chứ qua lại được các bạn đúng không vuông góc đúng tâm thì chúng ta ép vô thì cái phần méo này không thể nào nó nằm kiểu này được nằm góc độ này được nó phải nằm thẳng mặc dù thiếu khúc thịt đây nè nó mất cái phần đây nè nhưng mà nó cũng phải ngay tâm thành ra cái ngay tâm là cái quan trọng ngay tâm và hai điều kiện hai điều kiện cần là chắc và ngay tâm còn nếu cái ống này đó ống tiếp á, phục hàng vô phục các bạn mình nói ống phục mình hàng rồi đó nó không ờ, ngay là cổ các bạn bị sụn các bạn chạy xe nghiêng bên không chạy được ra tâm và độ độ chắc phải có thì cái ống semi này nè ép vào sau đó cái vòng tròn ngoài đó các bạn đây sẽ chấm bột thợ hàng á sẽ hàng điện á giữa đá điện cũng được nhưng mà nghĩ điện là tốt nhất chấm dòng qua đây xong chúng ta cái thợ tiện anh thợ tiện anh để lên khuôn tiền anh chạy anh vớt mấy ba vớ cho láng để chúng ta trồng trái cổ đồ vô cho nó nó vừa còn phần trên này á trống bình thường thôi chúng ta về đóng cung cổ vô ha thành ra cách này là cách tiết kiệm nhất và này là hàng ngắn nha các bạn còn nếu giả sử như cái MTB này lỡ cắt sâu tôi thí dụ như lúc khoảng 3 năm trước á tôi có à, những cái phục của tôi à, phục à, Santo thôi SCR thôi tốt nhưng mà dùng cho những xe nhỏ mà tôi làm tour cho tay ít có người chạy lắm lâu lâu có mấy em nhỏ chạy thôi gắn xa 15 thì tôi đã cắt ngắn rồi gắn vô xe nhỏ mà thì sau này tôi ráp dòng xe khác thì cái phục này còn quá tốt tại hầu hết là để trong kho không muốn chạy thì tôi muốn sử dụng lại bây giờ có những sườn dư ra mà sườn sai chỗ của anh 19 20 bự quá to quá thì giờ khúc này nó ngắn quá nè tôi làm gì giờ tôi phải ra tiệm tôi tiệm nguyên ống này các bạn nguyên ống sắt nè dài vậy nè hoặc là lấy những phục cũ bỏ dư ra đó cắt ra lấy khúc dài ra ra bán hàng làm gì mình tận dụng lại nó rẻ vậy nhá nếu lỡ phục này là ngắn mà chúng ta còn tốt chúng ta sử dụng lại chúng ta hàng ống dài lên chúng ta có thể kiếm những cây phù cũ hư đó của bạn bè nào xài bỏ ra đó chúng ta cắt đưa thợ là thợ tiện cắt họ ra hàng cái này vào thì chi phí rất rẻ còn làm như này rất là mắc rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua bên đây bên uh, Turin thì Turin đường dài tôi vừa nói đó đường dài thì cổng hành lý và đổ đèo rất nguy hiểm À, đường xá Việt Nam của chúng ta đâu có ờ, bất cứ trên thế giới nước nào cũng vậy đường tốt tốt chứ thỉnh thoảng mình đâu có biết được ờ, các bạn mưa gió hoặc là nhiều khi nó có lỗ hang nó, nó bị xe cài hoặc là có nó làm cái lỗ hang mình không biết đang đổ xuống tốc độ cũng khá khá gặp quanh cua gặp cái lỗ thì sao các bạn thắng kịp bắt buộc các bạn phải nhảy nhảy thì nó rim bánh niềm cả xe đau lắm các bạn thì turin mà lỡ cắt ngắn rồi các bạn không thể nào hàng mà giờ kiếm những ống dài không giờ có chỉ có các bạn cắt cái phục cũ hoặc là phục mới đem qua thôi Thành ra thường lại chúng ta đem về thợ tiện đó là thợ tiện sẽ dùng nguyên ống sắt tại này là sắt nha thì giờ chúng ta chơi sắt luôn chơi nhôm như thế này cũng được nè cũng được các bạn làm ống nhôm dài cái này cũng được sâu cái này cũng được còn nếu mà làm rẻ tiền hơn thì chúng ta làm sắt tại nhôm nó mắc rồi ha kilo đã nhắc mắt rồi nha chúng ta cho thao tiện hàng nguyên khúc như nào rồi dưới này chúng ta cũng đóng làm sơ mi ép vô khoảng 4 cm giống cái này rồi nếu mà sắt á thì chúng ta hàng còn nhôm khẩu hàng nha chúng ta hàng xong còn trên này là chúng ta khoét một à, chúng ta khoan một cái lỗ tero răng 5 ly cho đúng lục giác 5 ly à, gắn bông cổ đó thì những cái à, thông tin như thế này nè dân muốn chia sẻ các bạn thì uh, trước nay dân gặp rất là nhiều người cũng đã nói về vấn đề uh, uh, phục cắt thế này này giờ bỏ uống thế này đó thì thật sự đối với những người thợ thì người ta biết hết còn dân gặp khách hàng thì khách hàng những người, ta chơi xe người ta có xe nó chạy nè người mua trao đổi rồi mua về lỡ gắn vô rồi lỡ cắt nó bị tùm lum tùm la họ đâu có ờ, biết làm đâu họ hỏi dân thật sự không phải là dân giấu nghề mà dân không dám chỉ các bạn biết không tại những người mà không biết các bạn là thợ thì khác còn những người mà người ta chơi xe người ta không hiểu về xe về cơ khí nhiều lắm các bạn chỉ người ta người ta làm sai cái đó chết đó các bạn thì hôm nay tôi cũng ờ, làm chiếc xe đó, đó. thì do cái ông ờ, cái ông chủ xe đó ông chiều về xã nó giờ nói ông cổ lên rồi mà nó vẫn còn ngắn bây giờ bà bà xã kêu bà xã của kêu kêu ổng làm sao lên 5 phân nữa tôi nói giờ nói làm sao lên 5 phân giờ chỉ dục ống nó ra giờ cắt lấy ống và sáng nay tôi ra tôi làm khúc rồi kêu ông thợ tiện làm đúng vậy đó thì à, các bạn nên nhớ nhé chia sẻ các bạn vậy thôi mình à, rồi xin cảm ơn mọi người